Theo thông tin sơ bộ, vụ tấn công không gây ra chết người. Ông Kuliba viết trên Telegram. Cùng lúc đó, chính quyền thành phố Novaya Kharkovka của Kherson cho biết cái báo động không kích đã vang lên vào sáng thứ Bảy. Các quan chức địa phương thông báo trên Telegram rằng hệ thống phòng không đã được kích hoạt và hai tiếng nổ đã được nghe thấy. Ngoài Novaya Kharkovka, cảnh báo không kích được đưa ra tại các khu vực Volin, Rovno, Ternopol, Odessa Nikolaev, Poltava và Sumy. Từ đầu tuần đến nay, Ukraine đã hứng chịu nhiều đợt không kích quy mô lớn của quân đội Nga, chủ yếu nhằm vào cơ sở tầng, năng lượng và mục tiêu quân sự. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã khẳng định hiện chưa cần thiết phải thực hiện thêm các đợt tập kích lớn nhằm vào các cơ sở tầng quân sự của Ukraine. Chúng tôi không đặt mục tiêu phá hủy Ukraine. Không, tất nhiên là không. Hiện không cần phải tấn công ồ ạt nữa còn có nhiều nhiệm vụ khác. Bởi vì theo tôi biết, trong số 29 mục tiêu cơ sở tầng theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, có 7 mục tiêu chưa bị bắn trúng. Nhưng những mục tiêu này đang được loại bỏ dần dần. Vì vậy, không cần thiết phải có các cuộc tập kích lớn, ít nhất là bây giờ và sau này. Ông giải thích. Ukraine sẽ sớm nhận hệ thống phòng không Iron Dome và Barak 8 của Israel. Hệ thống phòng không Iron Dome và Barak 8 liệu có được Israel giao cho Ukraine khi Kiev đã lên tiếng đề nghị hay không. Các hệ thống phòng không Iron Dome và Barak 8 gây ấn tượng mạnh cho Ukraine khi đã chứng minh hiệu quả của chúng trong việc bảo vệ các mục tiêu trên đất của Israel trước đạn pháo, cối, rocket tự chế hay là máy bay không người lái của đối phương. Mong muốn nhận những tổ hợp phòng không trên đã được Ukraine chính thức đệ trình lên chính phủ Israel. Tuy nhiên vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Nguyên nhân chính là do Tel không muốn làm hỏng mối quan hệ với Moscow, đặc biệt là trong tình hình hiện tại ở Syria. Ukraine đã yêu cầu Israel cung cấp các hệ thống phòng không tối tân đã chứng minh được năng lực tác chiến trong thực tế, bao gồm Iron Dome cũng như là Barak 8. Tuy nhiên thì Israel cho đến nay vẫn từ chối. Họ không muốn khiêu khích Nga để bị cản trở các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu trên đất Syria, nơi có sự hiện diện quân sự của Nga. Tờ New York Times nêu rõ. Hiện tại Israel mới chỉ dừng ở hỗ trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine, bao gồm cung cấp quân phục, nhu yếu phẩm hay xa hơn là khí tài tác chiến điện tử chống máy bay không người lái và xa nhất đó là ảnh vệ tinh về các hoạt động của Nga. Đối với vũ khí mà Ukraine muốn nhận, đầu tiên thì Iron Dome là hệ thống phòng thủ được thiết kế để đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo tầm ngắn, cũng như đạn pháo bắn từ khoảng cách từ 4 đến 70 km và có quỹ đạo đưa chúng đến một khu vực đông dân cư với khả năng bao quát vùng lãnh thổ rộng 150 km vuông. Mỗi tiểu đoàn Iron Dome cần một trạm radar đa nhiệm, phát hiện, theo dõi và dẫn bắn. Trung tâm chỉ huy hỏa lực và ba hệ phóng với 20 tên lửa đánh chặn Tami cho mỗi bệ. Điểm đặc biệt của Iron Dome nằm ở chỗ là tổ hợp vũ khí này có thể tính toán ra điểm rơi của tên lửa mục tiêu. Nếu tên lửa đối phương không hướng vào khu dân cư, Iron Dome sẽ không kích hoạt tên lửa đánh chặn. Mới đây thì Rafael đã giới thiệu phiên bản Iron Dome Block với radar theo dõi và dẫn bắn mạnh hơn do công ty Antasystem là một chi nhánh của tập đoàn AIA phát triển. Nhờ nâng cấp trên thì hiệu suất đánh chặn của Iron Dome đã được nâng lên đến 90%. Ngoài phiên bản trên bộ thì vòng sắt còn đang được thử nghiệm cả biến thể dùng ở trên tàu hải quân. Trong khi đó, hệ thống tên lửa phòng không Barak 8 do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ DRDO và Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Israel IAI e e hợp tác phát triển. Tổ hợp Parek 8 được thiết kế để đối phó với nhiều mối nguy hiểm trên không như là tên lửa hành trình chống tàu, bom hành trình, máy bay có người lái và không người lái. Đạn tên lửa Parek 8 có chiều dài 4,5m, đường kính thân là 0,54m, sải cánh 0,94m, trọng lượng 275 kg với đầu đạn nặng 60 kg. Tầm bắn tối đa là 70 km và độ cao diệt mục tiêu là 16 km. Tốc độ hành trình là Mach 2, có khả năng đánh chặn mục tiêu cơ động cao. Khi lắp thêm tầng đẩy phụ, tên lửa Barak 8 sẽ đạt tới tầm bắn 100 km. Nó được tối ưu hóa để bắn hạ mục tiêu đang lao thẳng vào mình, cho nên không yêu cầu phải có vận tốc quá lớn. Về phương thức dẫn đường, sau khi phóng tên lửa Barak 8 sẽ liên tục cập nhật những thông tin dữ liệu mục tiêu từ tàu phóng qua thuật toán tiên tiến giúp nó lựa chọn góc tiếp cận phù hợp nhất. Barak 8 được thiết kế để phóng từ hệ thống phóng thẳng đứng VLS. Kết cấu cụm 8 ống phóng có tổng trọng lượng 1,7 tấn. Nhà thiết kế quảng cáo rằng Vũ khí này có thể dễ dàng tích hợp lên tàu chiến cỡ nhỏ. Một điểm ưu việt nữa của tên lửa Barak 8 đó là giá thành của nó tương đối rẻ so với các loại tên lửa đánh chặn khác như là 9M96 hay 9M317M do Nga sản xuất. Tình hình Ukraine, Saudi Arabia ngỏ ý làm trung gian hòa giải, Nga nói về phản ứng của SNG với việc sắp nhập các vùng lãnh thổ mới. Theo hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia, trong cuộc điện đàm ngày 14 tháng 10, Thái tử Mohammed bin Salman bày tỏ việc Vương quốc Hồi giáo sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực trung gian và ủng hộ mọi bước đi, góp phần giảm căng thẳng trong cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine. SPA cho biết thêm, Thái tử Mohammed bin Salman cũng đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khoản viện trợ nhân đạo 400 triệu USD cho Kiev khắc phục hậu quả chiến tranh. Tháng trước, Saudi Arabia đã tham gia thúc đẩy thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Moscow và Kiev. Trong một diễn biến liên quan, ngày 14 tháng 10, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, nước này sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 725 triệu USD, gồm đạn bổ sung cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao, HIMARS và đạn pháo 155mm. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, với gói viện trợ mới nhất, Washington đã cung cấp cho Kiev viện trợ quân sự trị giá tổng cộng 18,3 tỷ USD kể từ khi Tổng thống Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ. Về phía Nga, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình 1 của Nga, bên lề hội nghị thượng đỉnh các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập RNG tại Astana, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết các đối tác của Moscow trong RNG hiểu rõ thực tế khách quan của việc sắp nhập vào nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia. Trả lời câu hỏi việc sắp nhập các vùng lãnh thổ mới có được thảo luận tại Astana hay không, ông Lavrov cho biết Moscow đã thông báo cho tất cả các đối tác trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu và tiến hành lấy ý kiến người dân. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói, họ không hỏi bất cứ câu hỏi nào. Các bên đều hiểu rằng đây là thực tế khách quan. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, các cuộc trưng cầu dân Ý đã được tổ chức ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia về việc sắp nhập vào Nga. Đại đa số người dân đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định nêu trên. Ngày 4 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật phê chuẩn các hiệp ước kết nạp các vùng lãnh thổ nói trên vào Liên bang Nga. Cũng về căng thẳng Nga-Ukraine, theo Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Cavino, người hiện nắm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Tiền tệ Quốc tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF với sự nhất trí gần như hoàn toàn. Các thành viên tổ chức tài chính này ngày 14 tháng 10 đã kêu gọi Nga chấm dứt chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Các thành viên IMF cũng gọi cuộc xung đột này là yếu tố chủ yếu làm gia tăng lạm phát và cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Lời kêu gọi lần này được đánh giá là mạnh mẽ hơn tại những cuộc họp hồi tháng 4 của IMF và WB. Tuy nhiên, bà Nadia Cavino cũng cho biết thêm rằng Nga đã một lần nữa ngăn cản việc ra thông cáo chung sau cuộc họp của Ủy ban nói trên. Belarus nói về kế hoạch hạt nhân của Nga, phát hiện kho vũ khí lớn ở Kherson. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh chính của Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin không bao giờ tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Nga nhiều vũ khí thông thường hiện đại, không cần dùng vũ khí hạt nhân. Ông Lukashenko đồng thời cảnh báo phương Tây đừng cố đẩy Moscow vào thế bí. Hôm qua, ngày 14 tháng 10, bên thềm hội nghị thượng đỉnh Trung Á, Nga tại Astana, Kazakhstan, hãng tin NBC News của Mỹ, đã hỏi nhà lãnh đạo Belarus rằng liệu Nga có chọn cách sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine hay không. Ông Lukashenko đã dứt khoát bác bỏ điều này. Giới lãnh đạo Nga, gồm cả Tổng thống Putin, không bao giờ đặt mục tiêu sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Không cần phải làm như vậy. Ông Lukashenko nói thêm, điều quan trọng nhất là không đẩy đối thủ vào thế bí đồng thời kêu gọi phương Tây không vượt qua ranh giới đỏ của Nga. Ông cũng đưa ra lời nhắc nhở rằng Moscow đã tuyên bố rõ sẽ sử dụng mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ đất nước nếu lãnh thổ Nga bị tấn công. Theo hãng tin RT, nhà lãnh đạo Belarus nói thêm, Nga có nhiều vũ khí thông thường mạnh và hiện đại nhất để không cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Nga sẽ đối phó được mọi thứ mà không cần tới vũ khí hạt nhân. Ông Lukashenko nói thêm, không nên bàn tới chiến tranh hạt nhân trong bất cứ tình huống nào. Nếu một quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân thì đó là sự kết thúc cho hành tinh chúng ta. Nó sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, Tổng thống Belarus nói và cho biết, Nga hiểu điều đó rất rõ. Tổng thống Belarus bình luận như vậy sau khi Tổng thống Putin hồi tháng trước nói Moscow sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ Nga và người dân nước này nếu toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa. Tổng thống Putin lưu ý những người muốn hăm dọa Nga bằng hạt nhân nên biết tình hình có thể thay đổi. Phát hiện nhà kho chứa đầy vũ khí bị Nga vứt bỏ. Tờ Pravda đưa tin, cơ quan an ninh Ukraine đã phát hiện được một nhà kho chứa hàng trăm quả rocket dành cho hệ thống phóng loạt rocket tên lửa chống tăng và mìn. Tất cả bị quân Nga bỏ lại tại ngôi làng Velika Oleksandrika, Kherson mà Ukraine vừa giành lại quyền kiểm soát. Theo cơ quan an ninh Ukraine, nhà kho chứa vũ khí trên nằm trong nhà văn hóa Velika Oleksandrika. Trong số những thứ tìm thấy có hơn 500 quả đạn pháo và đạn dược để dùng cho hệ thống phóng loạt rocket Grad và Uragan. Hơn 100 tên lửa chống tăng có định hướng và mìn chống tăng quân Nga đã bỏ lại kho vũ khí của họ khi rút lui. Cơ quan an ninh Ukraine cũng tuyên bố đã tìm ra nhiều sự thật về các vụ sát hại, tra tấn dân địa phương trong thời gian Nga kiểm soát. Đặc biệt, quân Nga còn uy hiếp dân thường và buộc họ phải tiết lộ vị trí của thành viên phong trào kháng chiến. Ukraine tố Nga tấn công Zaporizhia bằng UAV liều chết. Anatoly Kurtiev, bí thư hội đồng thành phố Zaporizhia hôm nay, ngày 15 tháng 10, cho biết Nga đã tấn công Zaporizhia bằng máy bay không người lái, UAV, liều chết, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng. Cùng ngày, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Dnipropetrovsk, ông Valentin Rednichenko cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn rơi 5 máy bay không người lái, liều chết SHAHED 136 của Nga trên bầu trời khu vực này trong hai ngày 14 và ngày 15 tháng 10, quan chức này nói thêm. Đêm qua,